ghen thẳng ra, lục ghen thần lên hết tác mời, ơi Nero Blue chiêu mộ người chơi mới cực đã tặng hộp quà tăng thủ khi vừa tạo nick mới mở được những phần quà hỗ trợ người chơi mới nhận hàng triệu ngọc xanh miễn phí nhận không giới hạn game có nhiều tính năng mới độc lạ đội ngũ admin update liên tục tải game tại neuroblue.com và chơi cùng mình nha mua nick mua vàng mua git code lên ngay gà blue vn Đặc biệt, random 20k, 50k, random 100% trúng thưởng. Gablue.vn, shop game lớn nhất Ngọc Rồng Blue, nơi hội tụ các chân chơi. Ngọc Rồng Blue.vn nhập nick tự động giá tốt. Đầu video thì mình sẽ tổ chức giveaway quay 1.500 thỏi vàng cho anh em nha. Thì bước 1 là anh em đăng ký kênh cộng nhấn chuông thông báo này. Bước 2 là anh em like video cộng à, like cái comment mà mình ghi ở dưới phần bình luận nha. Và anh em xem video của mình trên 3 phút để đủ điều kiện nhận giải nha. bước ba các bạn anh em comment tư nhân vàng cộng server này thứ bốn là like video của mình đủ 500 like và mình sẽ chọn năm bạn máy máy và bạn 300 thỏi vàng nha nhớ là xem video của mình nó càng lâu thì tỷ lệ trúng nó càng cao nha các bạn và bây giờ thì mình sẽ chọn ra ba bạn máy máy để trúng giải clip phần trước nha đây này là video của mình nó gần đủ 500 like nhưng mà nó vẫn không đủ 500 like các bạn rất là buồn thì uh, bạn sẽ chọn ba bạn máy máy nha thì bạn đầu tiên chính là bạn uh, quỷ vương ok bạn thứ hai chính là bạn thi đinh bạn thứ ba đó chính là bạn ờ, đây sơ nha ok những bạn này trúng giải nha chúc mừng nha rồi các bạn ơi, hôm nay lại tiếp tục với con hàng Trúc Miêu Top 1 trái đất ở Ngọc Răng Blue à, Hôm nay thì à, vẫn sẽ tiếp tục làm clip về con này các bạn ơi Thì hôm nay là quất cái con này là mình sẽ cầm con này Mình đi à, mình sang boss một ngày thử là nó sẽ được cái gì nha các bạn Thì à, bây giờ là hơn 8 giờ đêm rồi Thì mới vào đây xong thì mình mượn luôn của nó để mình đi làm clip cho bạn xem thì câu hàng này thì nó cũng như là những ờ, hôm trước thôi các bạn đó mình sơ sơ qua lại cho các bạn xem ha thì uh, full 8 sao gan đồ mát pin hết nick này thì không còn gì để mà che và không còn gì để mà hơn nữa đâu các bạn ơi cực kỳ gọi là mát pin rồi không còn gì để mà yêu cầu về nick này nữa trừ cái rang hit 141 phần trăm nhưng mà theo mình thì mình thấy nó cũng đủ chơi rồi không có cần thiết là mình phải ờ, nâng cấp lên 150 phần trăm đâu mình thấy nó ổn rồi đó thì như thế nào gọi là top một trái đất 10 server cũng được <laughs> lỗ các bạn mà toàn bộ rồng blue 10 server thì chỉ có hơn một rồng online thôi bạn mình nó nhầm thì à, ở trong à, cái video trước các bạn thì à, có một anh bạn là comment là ngọc rồng lậu thì phải rồng lậu ừ thì mình cũng câu nhảy kiến các bạn thì ngọc rồng lậu thì nó cũng là rồng lậu thôi nhưng mà các bạn chơi các bạn quan trọng là các bạn chơi game để làm gì các bạn trải nghiệm đúng không thì cái nào trải nghiệm tốt hơn thì các bạn chơi đó thì mình chỉ nói vậy thôi thì các bạn chơi game chủ yếu trải nghiệm thôi mà lậu thì chính thì các bạn cũng có ảnh hưởng gì đâu đúng không rồi thì uh, con hàng này thì mình ăn full item vào thì được hai triệu ba sẽ đánh nha thì uh, không có ngọc rồng xôi hay có thứ gì á nhưng mà sẽ đánh thì vẫn là hai triệu ba cực kỳ trâu bò luôn bây giờ thì mình sẽ thử mình camera và hết cho các bạn xem nha thì à, cái con hàng này thì uh, có một trái đất các bạn nó là đầu tư hơn cả trăm triệu à các bạn đầu tư kinh khủng thật mình không biết là cái thanh niên này giàu lắm các bạn ơi mình thấy sau này khoảng 800 tỷ các bạn quá the fuck <laughs> thì nick này thì Kame được tầm khoảng 227 triệu nha rất là ghê luôn các bạn thì uh, này là Kame vô con Bobo thôi chứ Kame bot thì mình trước mình Kame 270 triệu lận thì cái Kame này thì nó không có kiểu không có được chuẩn lắm bạn ơi nè không à, nó nó lên xuống tùm lum ở đấy thì bây giờ là Kame 248 triệu đây các bạn ơi thì à, bây giờ thì mình sẽ đến với cái thử thách càng hôm nay đó chính là mình à, đi sang boss của một cái ngày và mình sẽ đi đổi đồ đổi về hủy diệt nha mình sẽ tìm ra một cái gạt lên trái đất để mình đi đổi đồ hủy diệt à, thần linh ok thì à, đây là một cái khu mà mình tìm được ở bên ngọc rồng blue thì à, mình ai một mình luôn các bạn mình ăn vẫn một mình thì vẫn ok thôi nhưng mình hơi lâu một xíu ăn chứ mình vô khu mình kẹp xe ra vô mình chói thì mấy anh đi kia sẽ vào cặp ad thì là mình quyết định là thôi tao ăn một mình luôn khỏi cho tụi mày biết khu luôn <laughs> đấy rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đan các bạn nè thì đa một mình thì nó hơi lâu một xíu tại vì là con boss này nó kiểu nó nhảy nhảy các bạn rất là khó chịu nhưng mà không sao sớm hay muộn đánh lâu cũng uh, trâu thì đánh lâu cũng chết nhá <laughs> đó thì um, con hàng này thì các bạn thiệt chứ mà nó thật không ấy con hàng này con hàng rất là đáng chơi các bạn đi sang boss thì các bạn làm gì cũng ok chứ còn mấy con xe dai carrot vip á, thì sang boss xong rồi có camera ăn mãi lắm kiểu đầu tư cái đóng tiền vào mà vẫn không có bạc một con trái đất đầu tư bình thường các bạn Đấy. thì uh, game dạo này thì cũng thấy ra sự kiện các bạn khó là không không biết làm clip về cái gì luôn á nhưng mà thôi không sao các bạn ơi ui ôi còn 340 triệu à mình để mình camera hai phát là nó chết chắc luôn mà rồi trưởng ui sổ nó lại hồi máu rồi rồi ok để mình camera phát là nó còn phải à, không trời ơi camera khiếp thật chứ ó nó hồi máu lên vãi cái chương á không sao mày không sống lâu đâu thì à, đợi admin ra con mét mà nó cho nó hút thêm cây nữa thì ôi sổ luôn con hàng này mát pin con này cây tốn à, ơ uh, ngầu đồng hay sao kìa vãi trưởng thì con này ờ, các bạn à, chơi chơi các bạn comment nó hơi bị tốn kinh các bạn thật luôn rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đánh con thằng hữu diện thôi thì uh, con bé nó có hút máu đó các bạn nên là tha hồ mình đánh thôi không có lo chết đâu bạn ơi chưởng ui 238 triệu thì cái ờ, sát thương của cái chữ Kamen các bạn nó không ổn định các bạn nhưng mà nó trung bình là nó sẽ trên 220 triệu hết nên mình canh tầm đó mình chưởng phát làm xin con boss thôi đó ui chúng mắt niên giờ qua kìa trời ơi qua là sao cái này hiện mấy hàng kia nó kéo qua các bạn rất là khó để mà ăn luôn đấy trời ơi mấy anh đi này đông thế nhờ ok ôi rồi đông trời ơi à, mấy anh đi này à, mấy anh đi này là gì phát uh, từ tám triệu chết các bạn nó lợi xanh cực kỳ là vãi lên luôn mấy anh đi này cực kỳ là comment rất là nhanh chết cũng khó luôn các bạn ôi ôi tám triệu comment các bạn quá có được phát phải ôi rồi ôi ôi chết luôn quá <laughs> mấy anh đi này quá tèo à ok tiếp tục nha lại thôi, mình chơi một mình thôi nên là hơi khó ăn như vậy với mấy thanh niên kia rồi ok bây giờ tiếp tục đánh thôi ở con bớ thì còn tá hứng chịu này mình canh canh địa chỉ con mẹ phát ra mẹ nó mình đấm mấy thằng kia ăn hết thì rồi lần này mình sẽ quyết định là mình làm một cái thằng đầu rồi đó thì mình đứng đó mình di chuyển mình cà phê mình ăn luôn nha đó ờ di chuyển nè bây giờ cứ canh còn ôi ôi cà phê cà mẹ ơi xin ui ôi buồn hơn chết đất kia thêm wow hình như là mình ăn các bạn ơi từ từ để mình tách cái uh, ờ, thằng báo người trong bó đi đấy ok hay được không hay được không xin ui trời ôi cái chuyện gì vậy đang xảy ra vậy anh em xin được con cái quần <laughs> ngon ngon ngon ngon anh em ơi đó thơm rồi đó ok cái quần này em món đầu tiên ha 92k cũng cầu phế đấy anh em ơi rồi đi là để xin cái gì thôi không cho luôn rồi bây giờ thì tiếp tục à, đi à, sang bóc thằng thiên sứ các bạn mình đã tìm được một cái khu này giờ mình sẽ đợi mình ăn thôi ăn được con boss này thì tới bến tới tới uh, tới ngôi nhà bà bà mít luôn các bạn ơi cực kỳ là phê luôn rồi nha rồi thanh niên này uh, chó nhiệt tình thế rồi chó thêm đi anh ơi ui rồi chó xong bỏ chó luôn là sao mình lớn rồi mình chơi game mình bỏ chó là dở nha trưởng trời ơi hai sao hay sao này phải nói sang cực kỳ nhiều luôn các bạn má mình ăn liên tục luôn ấy mà kiểu hai sao này cũng khá là rẻ các bạn bạn xây một ngày phải nghìn viên thì các bạn mới có được ờ, một bộ một bộ sao tầm 7 thỏi vàng ha thì các bạn phải xây tầm khoảng ờ, bốn trăm năm trăm viên ngọc rồng 7 sao ờ, hai sao thì các bạn mới có được trăm nghìn vả chị xây ngọc rồng hai sao thì mình thấy nó cũng khá là khoai các bạn thì các bạn một ngày để mà tính coi một lần một một mười đợt boss đúng không thì các bạn một lần một một tiếng đồng hồ ấy thì boss nó sẽ ra tầm khoảng là 6 con đúng không 6 con mà thêm ờ, uh, 6 đợt là 36 là một một lần nó sẽ được 36 con thì một ngày thì nó sẽ rơi tầm khoảng là hơn uh, gần 7 800 viên ngọc rồng ấy thì các bạn sang liên tục thì cũng khá là ok đấy cũng khá được nhiều tiền các bạn ngày thì trăm nghìn nếu mà không đưa đồ thằng lên thì trăm nghìn là bình thường các bạn ok giờ thì tiếp tục ăn con này thôi đấy mình điền chói trời ơi chói kìa để xíu mình cho đi nhưng hay sao ha trời xin <laughs> điền là dê đấy chứ trời ơi biết chụp dưới đất này không là dê nơi chết rồi thằng sướng này trưởng trời ơi hai sao các bạn ơi à, mình mới vừa qua gu cho mình thấy còn hai chị mình dịch chỉ cam đớp luôn các bạn <laughs> anh điên kia kiểu mà hem hay cái thằng này không làm được có ai đấy kiểu vậy các bạn <laughs> ok tiếp tục này à, thì bây giờ thì mình sẽ sang tầm khoảng uh, vài chục vài đợt nữa thì mình sẽ đưa cho thằng em mình nó sang nhớ các bạn mình đi làm ở ngoài nên là cũng không có thời gian nhiều lắm để mà ngồi sang bot thì có gì các bạn thông cảm nha thì mấy bạn nhìn sang bot sướng không các bạn thích những cái video sang bot như này không nếu thích thì có thể comment những phần uh, bình luận nha đó các bạn à, có yêu cầu mua đít à, mua vàng thì truy cập ngay galo vn để ủng hộ shop nha ở shop thì có rất nhiều dịch vụ luôn các bạn tha hồ mà các bạn à, lên các bạn à, mua sắm này và là dịch vụ thì điện có thứ luôn rất là nhiều dịch vụ để cho các bạn tha hồ mà các bạn trải nghiệm luôn có cả render có thứ luôn các bạn rồi giờ thì à, không có quảng cáo nữa mình đi tiếp tục mình canh mình cam con boss thôi với lại là yeah à? ôi ôi các bạn thấy không nó cực là ghi là mạnh nha các bạn nó là gì phát là chết được con boss đấy thật sự để mà các bạn ăn được cái con những cái con boss này thì uh, tốn rất là nhiều uh, da con sắt luôn ấy rồi giờ là bốn con à, bó luôn các bạn ơi <laughs> không biết là bó này bị lỗi cái gì mà tự nhiên nó ra được bốn con các bạn thì mình thấy một thằng xe da cave đấy nó đấm nó đấm rơi được viên hai sao nhưng mà mình mình chữ mình em cũng tiêu <laughs> đó nó đấm xe à, da đấm ba mấy bốn triệu các bạn thì khá là biết đấy còn xe à, hàng cave cave các bạn ơi thì ơ à, trời ơi ôi không ăn được rồi ai chà chà thì thôi không ăn được thôi làm lại hết cây luôn rồi chứ bản tiền rồi không chịu phát đầy cái máu luôn rồi ok ta hủy diệt này 400 uh... À, ok trưởng cha mẹ xin hai sao ôi rồi các bạn thấy không nếu mà các bạn chăm chỉ các bạn các bạn ôm boss một cái à, server bên ngọc rồng blue ấy thì một ngày các bạn kiếm được tầm 200 nghìn là mình thấy bình thường các bạn mình sang rơi được uh, đồ này rồi ngọc rồng này thì mình thấy cũng khá là ok các bạn có thời gian thì cũng có thể bỏ thời gian ra để mà sang đầu tư nít để mà sang được mình thấy cũng ngon ấy thì uh, bên này cũng cũng khá khá là khá là có giá trị mà rồi thì à, bốn viên hay sao thì mình hết ba viên rồi <laughs> trong trái đất các bạn đầu tư một con trái đất này thì cũng khá là ok chứ nhỉ, mình thấy ổn phết này đúng không rồi tiếp tục với lại con boss tiếp theo boss bên này xây rất là phê các bạn trưởng thôi không chết luôn kìa ôi gì rồi chịu rồi các bạn ui anh phật áo kìa xin ui <laughs> rồi tôi xin được cái áo anh em ơi hai món nha hôm trước một món hôm nay hai món là ba bốn ba món rồi các bạn ơi phê phê phê con này mới được cái, cái, cái một món nữa thì bá cháy luôn bá cháy bỏ chét luôn mình đã đi mặc tiếp tục thôi ôi rồi thành canh này các bạn Đấy, thì cái đắt sen rất là sướng bạn thời gian hồi chiều rất là sớm lâu độ rất là nhanh thì con hàng này thì mát pin 10 server mà toàn bộ ngọc rồng mình luôn rồi các bạn con nào bài đâu nên là các bạn khỏi phải lo thấy về cái độ vip bá đạo tới trưởng ôi ôi trưởng ui xui lại một cái áo nữa kìa trời ơi xong áo luôn vãi cái tèo à mà đi kêu đứng nhìn ức kìa <laughs> thơm thơm thơm anh em ơi ấy ba món rồi đấy ba món rồi quá là ngon luôn lên clip luôn thấy quá đẹp rồi ok tiếp tục à ơi thì mình sẽ hết đề tài thì mình sẽ đưa cho mẹ mình nó sang nha và xong rồi cái à, mình là cho thành quả cho mình xem mình thì mình để cho nó sang một ngày luôn đấy ok rồi cộng rồng hay sao trời ơi quá trời cộng rồng luôn các bạn các bạn xem một ngày chắc đóng rồng luôn đấy thế được uh, à, 10 bộ là bình thường 10 bộ 70 thơm vàng cũng không nhiều lắm nhỉ à, tiếp tục đi còn còn mấy anh niên này đấm mình thì chứ mình mình gọi là cái đất các bạn mà mình gặp mấy anh niên đấm thứ trên này thì rất là khoái nha các bạn tại vì nó rất là dễ ăn luôn đấy các bạn ôi ôi mấy anh niên nó đấm kìa kìa trời ơi diễn cả mang diễn nữa ui xô ôi ôi không ai được rồi thì thôi bây giờ sẽ đưa đến cho em nha tí nữa mình sau clip cho mình sau thành quả nha rồi các bạn ơi thì đây là cái thành quả của mình à, sau khi một ngày mà mình đi sang boss hay gì các bạn lúc đầu rơi khá là nhiều nhưng mà về sau thì rơi cực kỳ ít luôn các bạn má cái một lên clip nó hơi các bạn không lên clip rất là xui thì bây giờ mình soi quả bạn xem nha rồi thì mình soi xong ấy thì mình sẽ đi uh, à, thì đổi đồ hiện diệt kiếm cái gan thần nha thì mình chỉ xây được là một cái uh, à, gan thần lên uh, à, gan, gan gì nhỉ gan hủy diệt trái đất thì mình sẽ đổi một cái món hủy diệt trái đất kiếm gan lên bây giờ kiếm được cái gan cầm 10k thì nó gọi là mắt pin rồi thì uh, bây giờ thì à, mình sẽ đi à, qua bên đã đỡ mình đổi nha đấy thì trước khi đổi thì mình sơ sơ cho các bạn xem thành quả nha này bộ này cái gì này ờ, cái quần cái gì thì áo cái gì cái thứ này thì mình đã lên clip rồi đó thì nó rơi được uh, đóng đồ này các bạn lười lười sau thiệt cái chứ nhưng mà rơi khá là nhiều các bạn nè thấy không đó được cây thằng cây thằng trái đất này đó cái gì xe da đấy khá là nhiều đồ thì uh, bây giờ nó chạy mắt đi rồi không biết say để làm cái gì nhưng mà vẫn sẽ say ấy gan thằng xe gan xe da bảy có hai nữa này cực kỳ ngon luôn cái này được 15 k các bạn rồi giờ thì mình sẽ đi à, đổi cái gan thần nha mình chỉ có một món thần thôi nên là mình sẽ đổi một món biết đâu kiếm được gan blue không bù vip hơn thì mình xin hiện đặng lì xì cho thì anh em hỏi hiện đặng thằng nào thì nó là cái thằng à, chủ kênh lên nguyễn tv các bạn các bạn có nhu cầu thì có thể lên à, youtube của nó để xem clip à, và nó cũng có bóng vàng các bạn có thể ủng hộ nó nha ok bây giờ thì à, quốc thôi đó mình sẽ đổi một món thôi nha các bạn tại vì là mình chỉ có một cái ly dịch cho đất thôi mấy ok để sau làm phôi các bạn ơi rồi đó bây giờ hy vọng nó mình ra được cái căn thằng blue thì phát liền luôn thật luôn đấy ra, ra cái thằng blue em nhìn lại nha thì uh, ra được cái thằng blue không một thì má không còn gì để nói luôn mà nhân phẩm vô cực luôn mà biết có ra hay không thì mình không biết nha <laughs> rồi chờ đợi là hạnh phúc bạn ơi đấy xây đúng một ngày luôn ấy thì rơi được khá là nhiều đồ ừ. gì đây mẹ run thế nhờ kéo mà kéo lên cái súng mà nó bị giật gì giật ui có the fuck gan thằng xe da lộn gan thằng lên <laughs> má ơi nhưng mà gan cùi mình lưu hai ui là trời thôi thì cũng tính là nhân cũng mua cực các bạn ạ má một mình đổi một món nhất mà được cái gan thằng linh chết đó không hai thì cũng khá là hơn một máu duy nhất đúng không Manny cái đổi biết bao nhiêu không được cái gan thằng linh nào mình đổi thế này là nhân phẩm vô cực rồi à, nhìn thấy được không ok thì clip của mình thì chắc là tạm dừng đây nha các bạn thích clip này thì cho mình xin một like và để ý kênh nha ok các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau bye bye